đó chính là cái bộ đồ chơi nắp camera tài xỉu bác nào đã sở hữu cái bộ nắp camera tài xỉu này rồi các bác đã biết được cái sự hiệu quả mà nó mang lại rồi còn bác nào mà chưa biết đến nó còn chỗ nào không hiểu các bác cứ liên hệ với em số điện thoại em ở trên màn hình hoặc các bạn zalo với em một trong hai số điện thoại trên còn nếu không các bác muốn trực tiếp test hàng các bác cứ lên cơ sở em em ở bến xe miền Tây sau đây em xin phép được giới thiệu nhanh qua về cái bộ đồ chơi nắp camera tài xỉu này để cho các bác hiểu hơn về nó đây đây là cái nắp camera và em đã làm camera vào trong này nắp đẹp này các bác nhìn này hoàn toàn rất là đẹp đó tại sao mà em phải để ngửa như thế này bởi vì là khi nào mà các bác không chơi mình có thể để ngửa cái nắp này lên thì nó sẽ lâu hết pin hơn còn nếu mà các bác mà để úp cái nắp xuống úp cái nắp xuống như thế này thì nó sẽ nhanh hết pin còn đây đây là cái sạc bây giờ nó là sạc bệ chứ không phải là như ngày trước là sạc kim đối với sạc bệ này các bác đi chơi ở đâu cũng được chỉ cần có cái à, cái sạc dự phòng cắm vào là mình đã có thể sạc cái nắp này rồi không lo là đi vào trong rừng trong đồi là không có điện nữa còn đây đây là cái màn hình soi khi nào mà các bác lắc các chỉ cần bấm màn hình lên các sẽ nhìn thấy được những cái hột ở bên trong màn hình này và em khẳng định rằng cái độ chính xác của nó 100% bởi vì mình đã nhìn thấy rõ ba hột bên trong rồi thì sẽ không có lý do gì để mình có thể thua được nữa đúng không ạ và sau đây em xin phép được test thử một vài tiếng để các bác cảm nhận được cái độ chính xác này cùng với em sáu ba bốn có nhìn thấy rõ không ạ sáu ba bốn năm bốn cái này cái này là tải này đó tài 6 3 à 3 5 3 các bạn nhìn thấy rõ đây để em đây đó 353 353 chuẩn chưa ạ 243 à 213 tại vì nó hơi bị lóa cái màn hình này nó chói em lựa góc cho các bác nhìn thì em lại không nhìn thấy đây 4 năm bị khuất có nhìn thấy không ạ đây bốn năm hai bốn năm hai đây bị khuất rồi đây hai năm một đó hai năm một năm bốn năm đó năm bốn năm được chưa ạ bốn sáu ba đó 4 6 3 6 5 trái này em đánh tài này đó nhỉ đó tài đó được chưa ạ đây nhá em lắc xa ra ra giữa mà này đây 613 613